Đề bài ngày hôm nay Câu hỏi trong đoạn thơ sau có tác dụng gì? Ta sẽ tìm hiểu khổ thơ Dừa ơi dừa, người bao nhiêu tuổi Mà lá tươi xanh mãi đến giờ Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi Xào sạc lá dừa hay tiếng gươm khua Khổ thơ trong bài Dừa ơi của tác giả Lê Anh Xuân Ở phần bài này chúng ta sẽ tìm hiểu trước hết qua cách con cảm nhận bằng cách đọc như mọi khi các con theo dõi phần hướng dẫn của cô nhé. Với thể thơ 7 chữ, các con sẽ có phần ngắt nhịp như cách các con đã được tìm hiểu ở trên lớp. Tuy nhiên, có câu mà không sử dụng dấu phẩy để ngắt nhịp thì con sẽ ngắt theo nhịp 3 4. Hoặc với những câu đan xen giữa câu 7 và câu 8 như thế này thì con ngắt theo nhịp 44. Và ở bài này con sẽ chú ý nhấn giọng ở từ bao nhiêu tuổi một cụm từ hoặc từ tươi xanh để miêu tả được sức sống của dừa. Con cũng nhấn ở cụm câu hỏi mãi đến giờ. Lúc này là từ khẳng định nên con chỉ nhấn giọng chứ không cao giọng. Từ ngàn xưa đang gọi để thấy được sức bền qua thời gian của dừa và hình ảnh gợi tả về những gì Dừa đã trải qua trong những năm kháng chiến, đó chính là tiếng gươm khua. Như vậy, sơ qua phần cảm nhận ở cách nhấn giọng, con đã hình dung trong đầu về những ý nghĩa mà từ gợi nên. Đó cũng là cách mà con cảm nhận qua cách đọc. Các con nghe cô đọc phần này và đọc theo cô nhé. Dừa ơi dừa, người bao nhiêu tuổi, mà lá tươi xanh mãi đến giờ. Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi, xào sạc lá dừa hay tiếng gươm khua